sáng <laughs> bây giờ một đêm mà hỏi mà cho tao 50 triệu tao chưa dám ngủ nữa ở ờ, ờ, nghi tiếng gõ mà cũng có nghi cho mà có thấy đâu mình đang có đấy như vậy tao sợ mà cái ngày mình nhìn lên tính như một chiếc tiền vậy cái cái ngôi nhà đó không gì sợ không muốn giờ bây giờ chị đẹp gái đâu mà chị sợ má đúng không <laughs> đó, cái nhà nhỏ anh đó anh anh ở đó nghe nghe sợ đó dạ dạ là năm hai à, lẻ à, năm hai lẻ năm năm hai lẻ năm là bắt đầu là đôi mắt là đầu lên ảnh lên xây nhà trên đó à, anh em đây là bê đất đá lên xi măng trong vòng khoảng được uh, tháng nhưng mà đều lấy nước trời thôi là không có hồ không bọng gì chứ hết á Có được khoảng được 2 năm ở được 2 năm sau rồi là, là ảnh làm bên ngành nước này, bên ngành muối nè rồi nói chung cũng cái sự cố rồi có dòng họ bên bên nha trang ra làm muối rồi anh bỏ quên rồi chị nhận để bỏ rồi đi ra ngồi nhà trang ở là cái nhà đây gọi là đây gọi là đặt ngôi nhà ma đó nói chung là nhiều khi nó cũng rợn ghé lắm đó là cái tâm linh mà dạ. chào mừng tất cả các à, cô chú anh chị lại đến với video tiếp theo của TBL thì à, trong cái chuyến à, hành trình khám phá những ngôi nhà hoang những cái biệt thự hoang tại tỉnh Bình Thuận thì à, TBL có nghiêng một à, cái ngôi nhà à, hết sức rùng rợn bí ẩn ly kỳ nằm trên đỉnh núi đó thì à, ngôi nhà này ở ai mà bước vào thì có cảm giác gì đó rất là muốn bỏ chạy thì à, hôm bữa TBL đã lên vào một à, buổi sáng bây giờ TBL sẽ à, bước lên đây với một cái trải nghiệm mới cho mọi người xem vào ban đêm một mình nha mọi người thì à, mọi người hãy à, cùng đồng hành hết video này với TBL để xem những à, câu chuyện đồn đãi à, rùng rợn ly kỳ phía sau ngôi nhà này nó như thế nào nha mọi người đặc biệt là hình như có một bộ xương nằm trong ngôi nhà mọi người rất mong mọi người hãy đồng hành hết video này cùng với TBL. Trên à, ngọn núi có một ngôi nhà hoang rất là rùng rợn. Ai đến cũng phải bỏ chạy. Và TBL sẽ đến một lần vào ban đêm thử xem như thế nào rất mong cô chú anh chị đồng hành cùng với TBL ở video này nha hiện tại là TBL đang à, hành trình tiến gần đến với ngôi nhà giờ chúng ta sẽ à, đi lên đây hết sức là cẩn thận luôn nha mọi người mình sẽ à, tiến dần vào ngôi nhà đúng bên này nhìn vào bên con nhà mọi người thấy không cả nhà đó ngôi nhà đó rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi nha ngôi nhà này nhìn từ xa nhìn tới rất là rõ người luôn giờ TV em sẽ đi một mình nên để review khám phá ban đêm xem có hiện tượng gì không nha mọi người rất mong mọi người đồng hành cùng với TVM nha đây là con đường đi lên trên đây có rất nhiều là xương rồng luôn nha mọi người cẩn thận nha cây xương rồng này rất là độc luôn chúng ta đi ban ngày thì nó sợ bây giờ một mình mình đi ban đêm xem có cái con dài dài không rất ốm luôn bây giờ mình chỉ ngồi đây nghỉ mệt một xíu nha mọi người sau khi à, nghỉ mệt một chút xíu thì TBL tiếp tục hành trình đi lên nha mọi người đây có một cái à, lối để mình đi vô nhưng mà cẩn thận những cái gai này à. trong đây rất là vắng luôn không có một ai hết đây mọi người rất là vắng luôn ôi tới gần đây rợn gai ốc luôn á mình sẽ thử xuống cái đường này thử xem sẽ xác định ờ, cái ờ, ngôi nhà nó nằm ở chỗ nào tự nhiên tiến tới gần đây thì trong người cảm giác lạnh nha mọi người đây không có ai hết nè mọi người xem nè ờ ớn chưa nhìn thấy rợn ốc gáy luôn á căn nhà này mọi người ai đi vào rồi cũng sẽ bỏ chạy. Đây là một lời đồn. Không biết có thật không nữa. Đây, bây giờ mình sẽ kiếm đường vào nha mọi người. Hình như cái này không biết là mình đi xuống phía này hay là lên phía này nữa. Mình cứ tiến dọc tới ngôi nhà đi. Rồi mình sẽ lên cao một xíu để mình thấy được cái lối đi xuống ngôi nhà nha mọi người à, nhìn rất là ớn luôn lạnh luôn cảm giác uh, ờ, tới đây là gai ốc toàn thân nổi lên mọi người mình sẽ ờ, tiến tới gần đây một xíu này. rồi không thấy lối xuống luôn chắc mình phải nhảy qua mấy cục đá này quá mình sẽ kiếm đường kiếm đường xuống à, mọi người nhìn rất là ớn luôn á và rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ đi xuống và vào bên trong để xem thử có hải hùng à, mình đã nhảy xuống được tiếng gần sát ngôi nhà rồi tự có một cái luồng khí nằm lạnh lẽo ở ngoài sau ốp sang sang trung sang lưng rồi rất là rùng rợn luôn mình chỉ đi xuống dưới đây đây một người có nghe tiếng động ơi nghe tiếng động có gì có gì ừ quá ừ à, ừ ở đâu đi nghe phía bên này quá à. mọi người có thấy gì không tivi không thấy gì không à. à, mình sẽ đi xuống nha có gì có tiếng động à. giờ thì TPL đã đứng trước căn nhà mọi người thấy nhìn lại từ phía bên ngoài căn nhà là mọi người hết sức là rùng rợn ái hùng vào ban đêm nha mọi người Đây, căn nhà này nằm trên ngọn núi luôn nha mọi người nhìn xuống nè cảm giác rất là sợ luôn không hiểu sao một mình mình lên rồi tự nhiên nổi da gà luôn vừa quay lưng lại với ngôi nhà tự nhiên cái da gà gió mình nói luôn rồi không biết có điều gì không nữa bây giờ TBL sẽ cố gắng vào trong căn nhà bạch sĩ thiền wow không được hồi sáng mình đấy cảm giác rất là ghê rộn khi mà mình à, quay lưng lại với căn nhà cảm giác giống như ai đó đang nhìn mình ngoài phía sau oh. rất là sợ luôn nha mọi người mọi người phải à, đồng hành với TBL đó nha để lấy động lực cho TBL bước vào đây một cách an toàn cảm giác da gà da ốc nó rợn hết cả luôn mọi người đây đây là lá lá buồn không biết mọi người có thấy ánh sáng nó sóng camera nó chớp chớp hay không tìm thấy nha rồi thấy nó chớp chớp mọi người bây giờ mình sẽ à, đốt một uh, miếng nhang cho những người à, khúc mày khúc mặt tại nơi đây nha mọi người ừ. TBL sẽ để cho mọi người xuống một góc đây và TBL sẽ uh, đốt nhang nha mọi người à. TBL sẽ cố gắng đốt nhang và cầu xin cho những người khuất mặt khuất ngoài ở đây không có vỡ trách mình à, Daniel đã đốt nhiên thành công rồi nha mọi người. Bây giờ tại vì em sẽ khấn vái những hương linh có mặt trong à, ngôi nhà này là mọi người không biết mọi người có thấy da gà nổi lên không biết những hương linh có mặt trong ngôi nhà này để không có vỡ trách TBL vì TBL chỉ muốn đồng hành cùng mọi người đến đây à, Giờ ra nổ này Thấy mọi người Không biết camera có quay rõ không Nó mới lặn xuống rồi Đó. Bây giờ mình sẽ kiếm một chỗ để mình thắp hương cho mọi người ừ. Trên đây có một cái mình sẽ có cái học viện à, bên đây có một cái à, à, đèn thờ đây mọi người nhưng mà nó rất là cao luôn nó rất là cao cho nên bị yêu sẽ phải uh, kiếm một chỗ nào đó ở dưới đây yêu cống bái và thắp hương cho mọi người giờ TPL sẽ à, đặt cái camera chỗ này à, đặt cái camera chỗ này đầu tiên nó có ấy không có đứng được rất là khó đứng được bây giờ này thì thì tình yêu sẽ đặt camera đây đây và TV yêu sĩ đang ngồi trước đây và khấn vái chào mừng được. thì sẽ sĩ à, quỳ xuống và khấn vái các phong à, linh các à, hương linh đang trú ngụ tại nơi đây nếu tôi có việc gì à, sai thì hãy à, bỏ qua cho tôi à, trời rất là rỡ người luôn nè mọi người dạ vâng. không biết camera thấy rõ biết da dạ gà vâng, nổi lên toàn bộ luôn nè thì hãy bẫy bỏ qua cho tôi à, tôi đến đây cũng chỉ đồng hành cùng với ờ, khán giả để khám phá, review, xem ngôi nhà rùng rợn trên núi có điều gì à, lạ vào ban đêm hay không. Đó, tôi vậy. Lúc trước là TVL cũng có đá cây một lần vào ban ngày và có một số khán giả yêu cầu à video đến đây vào ban đêm để xem thử có những cái uh, uh, điều rùng rợn kỳ lạ hay không nha à. món nói tới điều rùng rợn kỳ lạ này là nó nổi như hết mọi người bây giờ tôi sẽ cắm cái nhang này nha mọi người sau khi mình khấn vái các uh, hương linh đã chấp nhận nghe lời khấn vái của mình thì mình sẽ uh, cắm uh, cái uh, nghe lên chỗ một chỗ nào đó nha mọi người đây mình sẽ à, tiến vào chỗ này để cắm này. Đây. đây có cái cửa này. mình sẽ cắm như thế này để chân thành kia cao quá mình cắm tới đó cái nguy cơ cao quá ừ. một hồn mọi người mọi người có nghe gì không rồi rồi ngọc cái luôn rồi nấu cá hộp luôn mọi người nấu cá hộp luôn à, rất là cho mọi người có nghe tiếng gì không à, à, tỉ mỉ mối vừa cắm nhang là bỗng nhiên có một cái tiếng động phát ra đâu à. ở trên đây ai à, không hiểu sao luôn này khi bước vào căn phòng này à, tự nhiên cái sao TV em thấy cái màn hình của camera nó nó nó nó nó, nó chốt dữ lắm nha à, quá chốt luôn rồi ơi không biết là sau khi hoàn thành video này thì uh, cái hiện tượng nó còn hay không rồi ơi rồi này nó rất là có hiện tượng luôn nha mọi người đó đó có có hiện tượng đó nha mọi người đây này là tôi chỗ này là có này da gà của tuy nổ từ dưới chân luôn nổ ốc hộp từ dưới chân mà nổ lên tới đây nó lại nặng khi mà đưa lên đây thì nó lại nặng nặng lại ôi đây mọi người mọi người có thấy gì không ờ một cái tấm ảnh hai người Ồ, nhưng mà TV cảm giác rất là sợ luôn cảm giác như thế nào á khó tả lắm mọi người không biết đâu mồ hôi mồ kê rất là nhiều luôn này nè à, mọi người mồ hôi rất là nhiều luôn ừ. đẫm ướt luôn nè à. bây giờ mình sẽ coi cái tấm ảnh này như thế nào nha rồi đưa tới chỗ này là sống nó nó nó, ôi có hiện tượng như mọi người à, những cái hương linh ở trong đây rất là linh thiêng luôn à, rất mong quý vị à, hương linh khúc mày khúc mặt trong đây có điều gì sai sót hãy à, bỏ qua cho tôi à, à, mình nghĩ à, mình sẽ à, không động chạm hay phá một thứ gì của họ thì họ sẽ không có à, có làm gì mình nha à. không hiểu sao ừ, nhịp tim nó tăng lên mọi người cảm giác nó rất là mệt không à, à. không biết là sau khi hoàn thành video này thì những hiện tượng trực tiếp trên camera này mọi người có thấy hay không thì TV không biết nha nhưng mà thực tế là TVL cảm nhận được cảm nhận được mọi người ừ. rất là sợ luôn mỗi khi mà ờ. ôi sao cảm giác nó cứng người ta đẩy vào không được này dưới này nó chớp này không hiểu luôn rồi nhiều khi à, thôi những vị à, hương linh phúc mày phúc mặt ở nơi đây à, nếu TV có gì không phải thì xin hãy bỏ qua cho TV nha ừ. à, ở ngoài đây có một cái chân thờ nữa nè mọi người à, hay là mình sẽ lấy cái cái cái cái, cái nhang lúc nãy mình ra đó mình cắm cho nó nó hợp lý đây, đây. À, lấy cái nhang này ra cắm nó hợp lý không nó có chỗ để cắm à. tìm hiểu sẽ cắm à, những cái à, miếng nhiên trên đây để à, tỏ lòng thành kính với những vị hương linh trong này ờ. đây. Ừ. cảm giác rất là khó tả luôn hèn chi mọi người đồn bảo rằng có cho nhau tiền cũng không dám lên đây và họ còn đồn đại rằng những chuyện ma mị tâm linh trên này rất là ớn luôn ai lên đây rồi cũng phải bỏ chạy rất là hải hùng bây giờ mình sẽ tiến vào trong cái căn phòng bên này xem nó có cái gì nha mọi người ồ mình thấy có hiện tượng rõ ràng nha mọi người chớp chóp màn hình camera liên tục luôn và đây là một bộ xương rất là thú luôn mọi người có một số người nói đây là bộ xương của một con bò rất là thú luôn mọi người nhưng mà theo TBA TBL suy nghĩ đây có thể là một bộ xương dê đó mọi người đây, đây nè mọi người tại vì mình thấy có hai cái sừng dê lên nha còn nếu con bò con thì nó sẽ không có TVL sẽ à, mọi người có nghe tiếng gì không tiếng bước chân xẹt xẹt hay sao á rất là chó luôn ừ. tim nó sẽ tiến từ từ ra phía ngồi nha mọi người để xem thử cái căn phòng này ờ. Ừ. kiến trúc của căn nhà này hết sức kỳ lạ luôn mình chưa từng thấy kiến trúc của một căn nhà nào mà lại kỳ lạ như thế này vật liệu đem lên đây rất là khó khăn luôn nha mọi người tại vì nó nằm trên núi Ôi. À. mọi người có nghe không tiếng to đó mọi người tiếng to thiệt luôn à, hình như camera nó, nó không có bắt được cái nét da dạ, gà của mình nổi gai ốc toàn thân luôn nha mọi người à, đúng là một trải nghiệm một trải nghiệm thật là hiếm có có lẽ trải nghiệm này chỉ có người từng trải và từng nghe những cái lời đồn về ngôi nhà này mới hiểu được rất mong truyền tải những cái à, hình ảnh chân thật và những cái cảm giác hiện tại của TVL bây giờ đến với những vị vị khán giả của mình nếu à, quý vị khán giả có yêu thương TBL thì hãy cho TBL một lượt đăng ký họ chia sẻ gì đó nha mọi người Ồ, ờ, tự nhiên không hiểu sao không hiểu sao mà trong cơ thể của TV không giờ nó cảm giác rất là nóng luôn mọi người không hiểu là cái à, góc đề này thì mọi người có nhìn thấy rõ TV hay không nữa bây giờ tôi đưa sự tiến ra nó không phải không phải đây là cái cái chân của mình đạp trúng cái cái này rồi nó ốc cục hết mọi người hải hùng thật là hải hùng luôn hình như những cái tiếng bước chân của mình mà đụng vào những cái gì thì mình cũng rất là sợ luôn mọi người không hiểu làm sao hay là mình tới đây một nơi hoang vắng đã có những cái lời đồn làm cho những cái dép quen của mình nó làm việc hết công suất một cái tiếng động nhẹ cũng làm mình ngỡ như là một cái hiện tượng gì đó đây bây giờ mình nhìn ra phía ngoài này mình rất là sợ luôn rất là sợ luôn rồi à, quý vị khán giả hãy uh, yêu thương TVL nha thì à, TVL sẽ à, chào tất cả mọi người và kết thúc video tại đây để có thể nói là có một cảm giác gì đó làm cho TBL rất muốn chạy khỏi đây mọi người TBL sẽ tranh thủ chạy khỏi đây wow, rất là sợ luôn ổn quá à. thôi TBL kết thúc video tại đây nha mọi người